mọi người ạ bọn này trốn học nha một thằng thằng này là hai thằng là bà thằng thứ ba còn tao là thằng thứ tư đi vào tù yo đường vào tù thì gần bên ta chứ có đâu mà xa có quốc pháp nhưng không quan tâm thì tù vẫn luôn chờ ta hey

đập dưới này chắc chắn là thằng con gái rồi Ôi đi giày dưới thì nước đi Em ơi anh rất muốn qua Mình cùng thừa với mẹ cha Xin cho đám cưới hai ta Kết duyên nương chung một mái nhà Cô bác thôn làng ta Hai gia quyến vui cười thiết tha Dồn ra Em ơi ngày mai rảnh không qua nhà anh đi Anh dạy em học căn bản của năm lớp 1 Mà ta từng học là à á ớ Họ gọi Người đàn ông trong ta your một cơn gió lay cũng trên bên rằng con tim không bén lên đèn tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù vâng cụ ngoại em lại mới mất rồi ờ, Vâng, em nghỉ nốt ngày, ngày mai thôi Ờ, đâu làm gì có sỏi thận nào à, đám ma chẳng bao giờ buồn tình nghĩa anh em